我想能如此。 vào trong giấc mơ duyên kiếp bé bàng thôi từ đây tình ta sẽ giờ này vẫn son lùa là mùa lại đây bao nhiêu cô đơn nhất anh đi vì bóng tôi khôn lối chịu dần trong bao